một chỉ trên hai bước thôi là chúng ta đã có được cái đồng đi dbet này rồi thì hôm nay Vũ sẽ hướng dẫn tất cả các anh chị á, mua cái đồng đi dbet này á, để chúng ta có thể bắt đầu cái game my DeFi bet này đó thì hôm nay Vũ sẽ đi vào chi tiết như sau thứ nhất á, Vũ sẽ hướng dẫn tất cả anh chị cách mua cái đồng đi rebate này ở trên một cái sàn MSC và từ MSC đó mình chuyển trực tiếp đồng đi rebate từ MSC đó sang Metamask luôn và chúng ta có thể sử dụng và chúng ta có thể bắt đầu ngay cái game này luôn rồi đồng ý không nào thì hôm nay đầu tiên cái việc đầu tiên để chúng ta có thể có thể mua được à, cái đồng đi à, debet này á tại vì sao điều đồng debet này nó đã niêm yết ở trên được niêm yết ở trên sàn M, MSC rồi thì à, chúng ta có thể mua trực tiếp ở trên này luôn hoặc chúng ta chuyển sang ví MetaMask của chúng ta thôi và chúng ta có thể dùng luôn thì hôm nay mình sẽ làm chi tiết từng bước để chúng ta có thể mua được từ cách mà chúng ta có thể mua được từ tiền Việt nè chúng ta làm như thế nào để chúng ta có thể mua được cái đồng DBS này và từ cái đồng DBS này chúng ta chuyển sang cái ví MetaMask và từ cái ví MetaMask chúng ta có thể bắt đầu chơi game ok được nào thì chúng ta vào việc luôn nha thì đầu tiên á nếu anh chị nào á, đây là cái sàn MSC anh chị nào mà chưa đăng ký cái sàn MSC này á thì uh, anh chị đăng ký theo cái đường link Vũ sẽ để phía bên dưới cái link mà chúng ta có thể đăng ký cái sàn MSC này à, và khi mà chúng ta đăng ký xong rồi thì chúng ta vào KYC KYC là xác minh danh tính đó chị đó là xác minh KYC nè chúng ta có thể thay đổi bằng tiếng Việt nè sang tiếng Việt để chúng ta có thể dễ dàng có, gọi là nhìn hơn dễ dàng đọc hơn chỗ nào và trong sau khi mà chúng ta đăng ký xong thì à, KYC nó KYC cũng rất là đơn giản thôi thì chúng ta chỉ cần có giấy tờ tùy thân không cần hình như cái này là không cần phải chụp ảnh gì hết à, có giấy tờ hộ hộ chiếu hoặc là cái à, chứng minh nhân dân của chúng ta ok và sau khi KYC thành công thì chúng ta bắt đầu giao dịch trên này và chúng ta có thể mua bán được những cái đồng token ở trên này thì à, cái đầu tiên đây ví dụ đây mình sẽ vào cái phần tài sản của mình nha thử trong này đây Vũ chưa có bây giờ muốn mua thì chúng ta phải vào đây bỏ mua token nè đúng không trước tiên khi trước khi mà mua token á muốn mua đồng DBET á thì chúng ta phải có USDT vì ở trên này mới à, cái dòng mới C nó cái đồng đi á, ở trên uh, cái sàn MSC này á, thì chúng ta phải mua bằng USDT chỉ có một cái mã uh, và USDT được niêm yết ở trên sàn này thôi đấy thì đầu tiên thì chúng ta phải nạp USDT và chúng ta chưa có USDT thì phải làm như nào ạ thì chúng ta hãy mua USDT để chúng ta có thể là bắt đầu thực hiện cái giao dịch này nha Ok làm như thế nào để có thể mua USDT trực tiếp từ sàn thì đầu tiên chúng ta vào phần cái gì ạ? vào phần mua token nè đồng nào và khi vô cái phần mua tất cả này rồi á thì nó hiện lên cái chỗ là thị trường B2B nè chúng ta mua vòng B2B nha và đây là cái chỗ mua nè và bảng nè ở đây có mua bảng nè đây là chúng ta đang mua thì chúng ta bấm mua còn khi nào chúng ta muốn bán cái đồng uh, à, USDT á đó nào hoặc đây nè đây là những cái đồng của chúng ta có thể mua được ở đây ở trên sàn mua BTC mua ETH mua EOS vân vân vân vân đúng không nào nhưng bây giờ mình sẽ mua USDT thì mình chọn USDT và cái mã này mình muốn từ Việt Nam đồng là mình muốn chuyển khoản trực tiếp cho họ từ cái ngân hàng của mình thì chúng ta phải dùng Việt Nam đồng VND nha tất cả anh chị đây vào đây chúng ta bấm muốn mua số số USDT muốn mua ví dụ muốn mua 30 USDT đi thì tương đương là 703 ngàn nè đúng không nào tất cả anh chị và các bạn đó mình bấm mua đúng nào sau khi mình bấm mua xong rồi á giá của nó hiện tại là 23.457 Việt Nam đồng trên một USDT nào sau khi mình bấm mua xong rồi mình bấm mua USDT nè đó và ở đây cũng không được ghi bất cứ thông tin về chuyển tiền nghiêm cấm ok tôi hiểu thì giống như là khi mà chúng ta giao dịch đó, thì chúng ta không cái phần ghi chú á, thì chúng ta không có ghi cái ờ, nội dung mua bán gì ở trên cái phần ghi chú cả nhưng cái chúng ta có thể là cách mua như sau nè đó đây đây là có hai cái ngân hàng cái mình sẽ chuyển khoản cho theo cái nội dung như vậy Đúng nào mình sẽ chuyển khoảng là 716 ngàn 130 ngàn 130 đồng đúng tất cả các số này lên nha tất cả anh chị đó thì chúng ta đây đây là Lê Thị Loan cái người bán cho mình là tên Lê Thị Loan tất cả anh chị số tài khoản MB Bank Đà Nẵng hoặc là Vietinbank ở Đà Nẵng Ok thì bây giờ mình sẽ thực hiện cái cái việc mà mình uh, mua tất cả mua USDT nha tất cả anh chị bạn và sau khi chúng ta đã chuyển khoản xong rồi thì chúng ta sẽ bấm vào chữ hoàn tất như tất cả anh chị và các bạn và nhớ nè đây là mình copy thôi mình copy và cái nội dung nè đây là cái người mình cái nội dung mà người ta cần lưu ý khi chúng ta muốn mua người ta có ghi đây là nội dung cần chuyển khoản là ghi ID ID đơn hàng ID đơn hàng đây nha, nha tất cả anh chị và các bạn đây nè đây là phần ID đơn hàng nè chỗ nào ID đơn hàng thì mình copy cái này mình dán vô cái phần nội dung và họ tên đó là tùy vào mỗi người nha mỗi người bán họ yêu cầu những cái gì thì mình làm theo họ và sau khi mình bán mình chuyển khoản xong rồi tiền đã trừ xong trong tài khoản mình rồi thì mình bấm hoàn tất đúng nào mình chọn của chuyển qua MB Bank ok bấm xác nhận đó thanh toán hoàn tất vui lòng đợi thương gia chuyển tiền mã hóa mình sẽ đợi một chút thì tí nữa đợi, đợi một chút khi mà mình đợi bên kia cái người bán họ xác nhận giao dịch thì USDT sẽ về cái tài khoản của mình đúng nào đó mình sẽ ngồi đợi một chút nha tất cả những gì các bạn để một chút nha ok và sau khi chúng ta đã giao dịch xong thì nó sẽ hiện ra cái gọi là giao dịch thành công này khi chúng ta chuyển khoản xong rồi chúng ta đợi một chút rồi à, bên kia sẽ bắt đầu là chuyển lại token à, chuyển lại USDT chúng ta đúng không thì chúng ta phải sau khi chúng ta vào xong rồi chúng ta vào tại phần tài sản của tôi nè đúng không tài sản của tôi thì ở đây á, cái này là cái cái USDT của Vũ có sẵn còn bây giờ ví dụ à, anh chị khi mà mới mua xong á thì anh chị phải vào cái chỗ tài khoản fiat nè chỗ nào thì khi vào tài khoản fiat này á thì với tiền này á thì chúng ta phải chuyển về cái chỗ tài khoản spot này thì chúng ta mới mua được đồng uh, dbet đúng nào đây cho chuyển quỹ nè chuyển về đồng chuyển về spot USDT tất cả à, không vậy chúng ta phải chuyển từ fiat về spot cho tất cả anh chị chuyển tất cả nè có 30 nè chuyển ngay nè ok vậy là chúng ta đã chuyển xong rồi thì tiếp tục á để chúng ta mà chuyển xong như vậy á thì chúng ta sẽ bắt đầu đi mua cái đồng đi bet ở trên cái uh, sàn mới c này đúng nào mình sẽ buộc sẽ tắt bớt một số tab đi nha ok thì uh, mua cái đồng đi bet này thì sẽ mua sẽ như thế nào thì chúng ta sẽ vào phần vô giao dịch nè đúng nào chúng ta giao dịch spot nè mà vào cái phần ô tìm kiếm nè đây đó đồng dbet này đang rất là hot đủ nào thì à, mình sẽ chọn đồng dbet nè hoặc là chúng ta bấm bet nè chúng ta đón dbet nè đó có sẽ mua bằng usdt đó là lý do vì sao nè usdt nè sẽ usdt thì đó là lý do tại sao chúng ta phải có đồng usdt đó sau khi uh, đã mua được rồi thì giá của nó bây giờ đang là 2.8 nè được nào 3.8 thì Vũ sẽ mua cách mua như sau nè mình đang có USDT nè giá mua vào mua vào 3.8 ở đây chúng ta có thể đặt lệnh chúng ta mua đúng nào muốn mua vào với giá là gì đây ạ muốn mua vào với giá là đây 3.86 của mua maximum luôn là chúng ta sẽ được bao nhiêu ạ 16 đồng đi mét đúng nào ok Ủa, ok bây giờ cũng mua 15 đồng đi 15 đồng với giá 3.8651 này đây 8651 ok 8651 bấm mua đúng nào sau khi bấm mua xong rồi á nè Vũ chọn cái giá người ta bán ra nè bấm mua xong rồi thì à, chúng ta bắt đầu á, sẽ chuyển cái đồng debate này đó là giao dịch mà chúng ta mua bán ở trên này hoặc là chúng ta khi mà chúng ta có đồng debate này chúng ta qua đây chúng ta bán cũng được giá chúng ta có thể đặt giá mà chúng ta mong muốn ở đây và chúng ta bán cái số lượng đúng nào mình phải vào tài sản nha sau khi mua xong rồi à, mình sẽ làm tất cả nè nó có hiện đồng debate lên nè thì ở đây mình sẽ bấm vào cái phần rút token ok ok đúng nào rút token ở đây á, mình sẽ rút đây này nó đang hỗ trợ mạng bếp 20 nó đã chọn sẵn mạng bếp 20 rồi bây giờ mình copy cái địa chỉ ví của mình qua đây được nào copy cái địa chỉ ví của mình qua đây copy địa chỉ ví Binance Smart Chain nè copy qua đây đâu nào số tiền tối thiểu tối thiểu là lúc một lần bổ nè của chọn bấm là sẽ chọn tất cả đi chọn tất cả đi phí giao dịch là coi như là đã trừ thẳng luôn trừ hai debit đúng nào giảm thực tế ok và sau khi mà chúng ta mua được cái này rồi chúng ta sẽ bấm gửi đúng không chúng ta nhớ đây nè dán địa chỉ ví web 20 nha tất cả anh chị và các bạn mà chúng ta bấm gửi đây chúng ta phải xác nhận mail nè xác nhận nè đó thì nó sẽ gửi cái xác nhận về cái mail của mình đúng nào đợi một chút nó sẽ xác gửi cái mã xác nhận về cái mail của mình cái mail mà mình đăng ký tất cả anh chị các bạn chưa like chưa thấy mail về mình đợi một chút nha tất cả tất cả anh chị và các bạn đó thì mail sẽ gửi về mail cho mình nè mình copy cái mã này qua mình dán vào đây còn cái mã liên kết xác nhận Google này nè thì các bạn sẽ có một cái à, khi mà các bạn cài á, các bạn cây KYC xong rồi các bạn muốn bảo mật thêm một lớp nữa thì đây là cái Google Authentic nha các bạn có thể là vào cái nó sẽ tải trên app của các bạn xác nhận rồi ok theo dõi trạng thái rút nha mình đợi một chút thì nó sẽ về vĩ bên kia của mình được không đó mình đợi một chút thì à, nó sẽ về bên này của mình rồi hồi nãy là vụ có 11 đồng đi bet sẵn rồi thì mình à, lúc đó mình mua 3.8 mình chuyển qua đây tại sao mà khi mà chuyển ừ, qua đây á thì nó lại tốn hai cái đồng mà à, hai đồng đi bet vì sao ạ Bởi bên kia đó trên sàn á token sàn á thì bán có 3.8 à đủ nè token sàn á thì bán có 3.8 thôi hoặc bạn có thể làm uh, mua đây là vụ sẽ hướng dẫn tất cả anh chị và bạn mua cái đồng đi bét này ở trên sàn này mà mình chuyển qua kia mình chơi thôi Nguyễn nào đợi một chút nha thử xem thử là bao nhiêu à, đã về đồng đồng đi bét thì đã về chưa ta mình đợi một chút là sẽ về thôi ok rồi đó đó là tất cả các bước mà chúng ta mua đồng đi bét ở trên sàn MSC này và MSC này đã mở gọi là mở mở trade đó chúng ta có thể trade được đồng đi bet này ở trên cái sàn MSC này e rồi đúng nào đây chúng ta đã có thể trade được margin cái đào đồng đi bet này ở trên cái sàn rồi ok được nào đấy đó là lý do tại sao nè tại sao mà bạn có thể thấy nè cái sự chênh lệch khi mà chúng ta mua tại sao mà khi mà mình có khoảng 15 đồng token mình chuyển qua kia thì mình phải mất hết phí hết hai đồng token rồi đó vì sao vì qua đây các bạn có thể bán được giá là 4.3 4,3 đô một cái đồng VBet này đậu nào giá đồng VBet này đang chưa cập nhật sẵn nè đậu nào và chúng ta phải có một cái tài khoản MSC và đây là vụ sẽ hướng dẫn tất cả anh chị cách mua cái đồng DBet này ở trên sàn MSC và đó chúng ta chuyển vào MetaMask và chúng ta bắt đầu mua chứng nha tất cả anh chị và bạn rồi anh chị và nào và các bạn anh chị nào mà mới mới bắt đầu chơi mà chưa biết cách chơi như thế nào thì Vũ cũng đã làm một cái bộ video hướng dẫn từ A đến Z trong cái danh pháp sách phát này nè Vũ đang làm một cái bộ video nào đó từ A đến Z cho tất cả anh chị nè và hướng dẫn chơi nè cách nạp tiền và rút tiền như thế nào người mới cần biết để lên level nhanh nè và bây giờ tiếp tục là như thế nào là một con bé tốt nữa thì anh chị video của Vũ á tới đây coi như là đã xong rồi đúng nào và anh chị nào thấy hay cho một like một subscribe kênh youtube của Vũ nha và mình có một cái group à, group trên Facebook luôn à, Vũ sẽ để đường link phía dưới cái video này để chúng ta cùng thật là cùng là tham gia cái group này để ta cùng hỗ trợ nhau trong group Facebook này có thể tương tác với nhau trong group Facebook này có thể dễ hơn ok và có một group Telegram nữa nào thì đây là những cái group Telegram Vũ sẽ cập nhật những thông tin chi tiết mới ở trong group này có thể là đôi lúc vũ chưa làm video được hết nhưng vũ sẽ cập nhật những thông tin trong những cái group này trước đâu nào rồi video này coi như, là kết thúc rồi xin chào hẹn gặp lại tất cả anh chị và bạn vào những video tiếp theo nha rồi đồng vũ có thể bây giờ đây đồng đi đã bắt đầu về rồi nè đâu nào về về bên mình rồi nè rồi à, và khi bắt đầu có đồng đi này rồi thì chúng ta bắt đầu vô game và chúng ta mở trứng đâu nào và tiếp theo mình sẽ làm một cái số video để tiếp tục review trong trong vòng 2 ngày vừa qua mình đã chơi như thế nào mình mở được cái gì rồi thì chờ đợi video tiếp theo nha rồi xin chào và hẹn gặp lại tất cả chị và bạn các bạn các bạn vào những video tiếp theo xin chào và hẹn gặp lại nha cho một like một subscribe kênh youtube của vũ nha để có thể là uh, ờ, bút kênh này lên rồi ok